Xin chào anh em ờ, trên tay tôi đây là một cái điện thoại phân âm hột tài xỉu mới nhất vì với cái điện thoại này anh em đến mọi sân chơi mọi sòng sới anh em đều có thể chơi được không có một cái thiết bị nào có thể phát hiện ra được cái điện thoại phân âm này của anh em nhé thì cách chơi làm sao rất là đơn giản thôi anh em đến sân chơi anh em không cần phải luồn nắp đĩa hay quân hột vào cũng không cần phải chạm tay vào hột tất cả là đồ người ta anh em chỉ cần bật máy lên để trong người và anh em ngồi ở cái phạm vi một mét rưỡi đổ lại làm sao mà tai anh em nghe thấy được cái âm thanh của hột rơi xuống đĩa là cái điện thoại này nó sẽ nghe được và nó sẽ phân tích và phân âm và báo dung cho em biết được tài xỉu đấy độ chuẩn xác của nó là đạt đến 90 phần trăm cho anh em anh em nhé rất là đơn giản thôi thì tôi có chuẩn bị cho em một số hột trợ đây thì anh em cũng lưu ý tôi nếu nó hột công chuyện mà anh em ngâm nước muối này chắc chắn nó sẽ chìm anh em ạ đấy, đấy hột là hột trợ là nó sẽ nổi đều như này thì tôi có hai cơ sở đấy cơ sở một bến xe miền đông sài gòn cơ sở 2 bến xe giáp bát hà nội anh em nào gần thì qua trực tiếp cơ sở tôi sẽ tư vấn cho anh em các đồ chơi công chuyện phục vụ anh em là chơi tài xỉu này bầu cua này sóc đĩa này bàn lá này hay game hack điện thoại đấy thì trên tay tôi đây là một thanh nâm châm đây tôi sẽ thử nâm châm nhé nâm châm hột không hít anh em nhé nắp cũng vậy đây thì anh em cũng lưu ý với tôi nếu nó là hột công chuyện hay nắp đĩa công chuyện anh em thử lâm châm chắc chắn nó sẽ hít anh em nhé đây sau đây tôi sẽ tiến hành xoay đèn à, nắp của tôi là hoàn toàn bình thường nhé đĩa cũng vậy đây đấy thì những cái bước này anh em phải kiểm tra thật kỹ cho tôi hột này hột nó rất trong anh em nhé nó là hột chợ mà Đấy, những hộp công chuyện đấy anh em mà xoay đèn thì nó sẽ đục không được trong suốt như này anh em nhé đấy, sau khi uh, chứng minh anh em nắp đĩa quân hột nó là hoàn toàn bình thường tôi sẽ hướng dẫn anh em cách chơi thì với cái điện thoại này anh em vào sân chơi anh em chỉ cần bật máy lên đấy, ấn nút bật đây đấy, và để trong người và anh em ngồi ở cái vị trí là một mét rưỡi đổ lại làm sao mà tai anh em nghe thấy được cái âm thanh của hột rơi xuống đĩa này là máy nó sẽ nghe được nó sẽ thu cái âm thanh đấy và nó sẽ phân tích và báo dung cho em biết được tài xỉu thì sau đây tôi sẽ nắp thử cho anh em nhé đấy thì anh em cũng lưu ý với tôi đấy máy báo một dung thì em đánh xỉu máy báo hai dung thì anh em đánh tài như thế này máy báo hai dung anh em đánh tài tôi một năm sáu tài này tiếp tục này Đấy, thì à, cái điện thoại này nó có thể phân âm được tất cả các loại hột hột 11, 12, 13, 14 hay hột cắt âm bo tròn phá tiếng máy đều phân âm được anh em nhé đấy như tiếng này máy báo hai dung anh em đánh tài tôi ba ba năm tài này rất là ok nhé đấy thì nó có hai nhịp dung đấy Đấy, một dung thì đánh xỉu hai dung đánh tài rất là đơn giản thôi như tiếng này máy báo một dung đây anh em đánh xỉu của tôi chắc chắn là xỉu anh em đánh tất tay xuống xỉu của tôi một một bốn xỉu đây tôi sẽ để đây để anh em cùng cảm nhận cái nhịp dung với tôi nhé đấy thì à, anh em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ tôi qua cái số điện thoại hiển thị trên mình tôi sẽ tư vấn cho anh em như tiếng này máy báo hai dung đây anh em đánh tài tôi nhé ba năm năm tài này rất là ok nhé đấy máy thì rung rất êm thôi đây tôi để ở đây để anh em cùng cảm nhận tôi nhé chứ anh em để trong người người ngồi cạnh không thể phát hiện được anh em ạ máy tiếp tục báo hai dung này anh em đánh tài tôi này đánh tất tay xuống tài hai 3 6 tài này rất ok nhé thì à, với cái điện thoại phân âm này thì là người ta có sốc mạnh hay sốc nhẹ máy đều phân âm được anh em nhé như thế này máy báo hai dung đây anh em đánh tài tôi đánh tất tay xuống tài nhé 4 5 5 tài rất là hiệu quả anh em ạ tiếp tục này thì à, nói thêm về cái những cái đồ chơi phục vụ em chơi tài xỉu thì cơ sở tôi cung cấp là nắp đĩa quân hột đấy báo dung không tang này hay là à, nắp camera đĩa camera hay là nắp đĩa hai âm dương hai chiều anh em cần anh em cứ alo cho tôi máy báo hai dung anh em tiếp tục đánh tài tôi nhé ba bốn bốn tài này test cho anh em đến cuối nhé đấy thì cũng nói lại anh em có thể mang cái máy thu âm này vào mọi sân chơi anh em đều có thể chơi được đấy không có một cái thiết bị nào có thể phát hiện ra được anh em nhé như thế này máy báo một dung anh em đánh chỉ của tôi chắc chắn là xỉu anh em ạ một ba ba xỉu rất là ok anh em nhé Xin cảm ơn anh em đã theo dõi video